có viền lại một đường viền màu trắng cho cái phần mặt đế của mình nó được ờ, đẹp hơn nè đây một mẫu dây len cho bé cổ cao như thế này thì dụng cụ của mình gồm có len miêu cô tông ở đây mình dùng hai màu ha màu đỏ dùng để móc phần thân còn màu trắng dùng để viền lại cái phần viền nè kim móc mình dùng kim móc hai đầu và dùng đầu số 4 hoặc nếu không có mẫu kim này thì các bạn có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có cái đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len một chút ha đây đầu kim so với sợi len của mình sẽ như thế này nè cho cái phần thân dày của mình được chắc chắn hơn ngoài ra thì còn có kéo cắt len và các cái hạt nút dùng để cài phần dây quai bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần thân dày trước thì đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mẫu mặt đế dày len như thế này thì mẫu mặt đế của mình là 10cm nên xích đầu tiên mình gây nên sẽ là 13 hoặc là 14 mũi xích tùy vào tay thợ móc ha vòng ngoài cùng sẽ là mũi nửa kép nè thì cái mẫu mặt đế này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi mình có để link bên dưới á các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân dày đi lên ở mẫu giày này mình không dán đế nên mình sẽ đưa mặt phải xuống phía dưới ha khi đã hoàn tất được mặt đế rồi các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái vòng móc thứ ba của mặt đế nè móc vào đây cho mình một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích đây mẫu giày này mình không dán đế nên mình sẽ đưa mặt phải xuống phía dưới và ta sẽ tiến hành móc cái mặt trái lên trên ha hàng móc đầu tiên của phần thân dây các bạn để ý cho mình nè ở mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đường móc như thế này thì tất cả các cái mũi móc ở cái hàng móc đầu tiên này các bạn đều móc cho mình vào chân ở phía trong như thế này ha vào cái chân móc này nè tất cả các cái chân móc đều làm tương tự như vậy ở cái hàng móc đầu tiên này thì tương tự cho chân móc đầu tiên nè đây là chân đầu tiên các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân ở bên trong ha đâm kim vào đây và móc một mũi nửa kép tiếp tục chân móc bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép và cũng đâm kim vào chân bên trong để móc ha chân kế tiếp cũng tương tự móc một mũi nửa kép vào chân móc này sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại ha mỗi chân móc làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc cho đến cuối vòng nè và tất cả các mũi móc đều móc cho mình vào chân móc ở bên trong ha ta sẽ móc một mũi nửa kép vào các cái chân móc lần lượt sau khi đã móc được đến cuối vòng được một hàng mũi nửa kép như thế này rồi thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích như vậy là cái phần thân của mình đã lên được một hàng móc mũi nửa kép rồi nè và nó sẽ có cái độ cao như thế này ha ở cái phần mặt đế á, ta móc vào cái chân móc ở bên trong rồi thì các bạn để ý cho mình nè ta sẽ còn chừa ra một hàng móc ở phía ngoài như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần ngoài này trước ha khi đã móc lên một hàng móc ở phần thân rồi thì ta sẽ tiến hành viền trước nè ở đây mình dùng chỉ len màu trắng ha mình sẽ viền lại các bạn sẽ kéo cho mình đầu len màu đỏ dài ra một chút để không bị tuột đầu len nè ở đây ta chừa ra một hàng móc như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại vào các cái chân móc này ha thì khi bắt đầu viền các bạn có thể đâm kim cho mình vào một chân móc bất kỳ ta sẽ đâm kim từ trên xuống dưới vào chân móc nè từ trên thân xuống dưới đế đâm kim vào một chân móc bất kỳ ha ở đây mình sẽ đâm kim vào cái phần gót chân ha các bạn cũng có thể đâm kim ở đỉnh giày cũng được mình sẽ chọn một điểm bất kỳ ha đây đâm kim cho mình vào một điểm bất kỳ đâm kim từ trên xuống dưới ha từ thân dày xuống mặt đế nè sau đó đưa cho mình sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc và kéo len qua chân móc từ cái chân móc này các bạn di chuyển kim cho mình qua cái chân móc kế bên sau đó ta sẽ đâm kim vào chân kế bên và móc vào đây một mũi dời ha thì đối với cái sợi len thừa màu trắng này các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len dài để lát nữa mình có thể giấu vào trong mũi móc tiếp tục đâm kim vào chân bên cạnh và cũng móc một mũi dời chân kế tiếp cũng tương tự ha móc một mũi dời vào đây thì như vậy là cái phần viền của mình nó sẽ viền lại được một đường mũi dời như thế này nè các bạn sẽ viền tương tự cho mình các cái chân móc còn lại ha đâm kim vào mỗi chân móc và móc một mũi dời vào mỗi chân móc làm tương tự cho mình các chân móc còn lại nè mỗi chân móc ta sẽ đâm kim vào và móc một mũi dời làm tương tự cho đến cuối hàng ha sau khi đã móc được các cái mũi dời vào chân móc còn lại của cái phần mặt đế thì lúc này cái phần mặt đế của mình nó sẽ như thế này ha móc đến cái chân móc mũi dời cuối cùng rồi thì các bạn tiếp tục đâm kim cho mình vào chân móc mà mình bắt đầu móc mũi dời đầu tiên á đâm kim vào đó và cũng móc vào đó một mũi dời sau đó kéo và cắt len lúc này sợi len thừa màu trắng nó đang nằm ở phía ngoài của hàng móc nè đây để giấu được sợi len thừa này vào trong mũi móc các bạn tiến hành đâm kim cho mình từ trong thân dày ra ngoài thân dày vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời đây vào cái chân móc này ha đâm kim từ trong thân dày ra ngoài ha vào chân móc ta vừa móc mũi dời nè sau đó kéo cho mình sợi len thừa vào trong đối với sợi len thừa ban đầu mà mình chừa ra cũng vậy các bạn cũng đâm kim từ trong ra ngoài sau đó kéo sợi len thừa vào trong nè thì như vậy là cái phần thân dày mặt đế của mình nó hoàn tất như thế này ha ở sợi len thừa màu trắng bên trong các bạn tiến hành giấu cho mình vào trong các cái mũi móc màu đỏ này nè ta sẽ tiến hành giấu vào trong các mũi móc màu đỏ để mình không thấy được sợi len thừa nữa ha sau khi đã giấu được sợi len thừa rồi thì hàng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành móc mũi kép đơn và mình bo lại ở cái phần đỉnh dày nha ở hàng móc thứ hai các bạn cũng tương tự móc cho mình vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời á khi đã gây nên được hai mũi móc xích rồi thì tiếp tục móc vào chân ta móc mũi dời ở đây một mũi kép đơn nè sau đó tương tự chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn các bạn sẽ làm tương tự cho mình các chân móc còn lại ha mỗi chân móc làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và để ý cho mình vòng ngoài cùng của mặt đế đi theo cái chiều này nè đi theo chiều này qua thì các bạn sẽ để ý cho mình ta sẽ gặp cái chân móc mũi chậm đầu tiên ở đây thì các bạn sẽ tính cho mình từ cái chân móc thứ nhất của cái mũi chậm mà ta gặp ha giống thẳng hàng lên đến cái chân móc này nè đây là chân móc thứ nhất của cái mũi chậm này thì cái chân móc thứ nhất này giống thẳng hàng lên sẽ là cái chân móc này sau đó đếm ngược ra cho mình hai mũi móc ta sẽ móc đến chân móc thứ ba ở đây ha đây đến cái chân móc này nè chân móc thứ nhất của mũi chậm giống thẳng hàng lên sau đó chừa ra hai mũi móc đâm kim vào chân thứ ba ha các bạn sẽ tiến hành móc cho mình các mũi kép đơn cho đến chân móc này mình sẽ đánh dấu cái chân móc này ha sau đó móc cho mình các cái mũi kép đơn cho đến chân móc mà ta đánh dấu mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được các mũi kép đơn cho đến chân móc mà ta đánh dấu thì các bạn sẽ để ý cho mình nè hai chân móc sát bên cái chân móc thẳng hàng với cái mũi chụm đầu tiên ở cái phần mặt đế đây mũi chụm đầu tiên thẳng hàng lên thì hai chân móc sát bên này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc bên trong ha nó tương tự như cái hàng móc đầu tiên mà ta móc ở phần thân dày á thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc ở bên trong nè đây đâm kim vào đây móc một mũi kép đơn vào đây ha tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và cũng đâm kim vào chân bên trong để móc thì như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái đường g như thế này thì các chân móc kế tiếp cũng làm tương tự ha cũng móc cho mình vào các cái chân móc ở bên trong để mình tạo cái đường g nè từ chân móc thẳng hàng với mũi chụm đầu tiên ở phía dưới thì các bạn cũng tiến hành móc tương tự như vậy cho mình ha tất cả đều móc vào chân móc ở bên trong thì cái chân móc đầu tiên này giống thẳng hàng lên cái chân móc thẳng hàng này và cái chân móc kế bên ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân các bạn lấy len đâm kim vào chân móc thẳng hàng với chân móc phía dưới nè kéo lên sau đó kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân kế bên đâm kim vào chân bên trong luôn ha kéo lên sau đó kéo qua hai chân móc trên kim khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo qua hết chân móc trên kim như vậy là hai mũi móc ở phía dưới mình chụm lại được thành một mũi ở phía trên như thế này thì chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào chân móc này cũng đâm kim vào chân bên trong ha được một mũi kép đơn rồi thì hai chân kế tiếp sẽ tiến hành chụm lại thành một chân nè cũng lấy len sau đó lần lượt đâm kim vào hai chân móc lần lượt mỗi lần đâm kim lấy len thì kéo qua hai chân móc trên kim lấy len đâm kim vào chân thứ hai nè kéo qua sau đó kéo qua hai chân móc trên kim và kéo qua ba chân móc trên kim như vậy là mình đã được các cái mũi móc xen kẽ ha một mũi kép đơn sau đó là một mũi chậm tiếp tục là mũi kép đơn sau đó đến một mũi chậm nè thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi ta được 7 mũi chậm xen kẽ ha chân kế bên móc một mũi kép đơn thì hai chân móc kế tiếp sẽ chậm lại thành một chân lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo qua ba chân móc trên kim được mũi chậm thứ ba khi được một mũi chậm rồi thì chân kế bên sẽ là một mũi kép đơn ha được mũi kép đơn rồi hai chân kế tiếp chậm lại thành một chân nè để ta có mũi chậm thứ tư kéo qua ba chân móc trên kim chân kế bên móc một mũi kép đơn hai chân kế tiếp chậm lại thành một chân để tạo ra mũi chậm thứ năm kéo qua ba chân móc trên kim tiếp tục chân kế tiếp một mũi kép đơn hai chân bên cạnh chậm lại thành một chân để tạo ra mũi chậm thứ sáu lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc và kéo len qua ba chân móc trên kim tiếp tục chân bên cạnh một mũi kép đơn và hai chân kế tiếp chậm lại thành một chân để tạo ra cái mũi chậm thứ bảy kéo qua ba chân trên kim nè thì như vậy là ở phần đỉnh dây hàng móc thứ hai mình sẽ tạo ra được 7 mũi chậm xen kẽ với các mũi kép đơn ha và phía trước này mình cũng tạo ra một cái đường g như thế này nè thì tương tự như cái đầu mà mình móc ở bên này ta có chừa ra hai mũi móc để móc các cái mũi vào bên trong nè thì ở đầu còn lại các bạn cũng tương tự ha hai chân kế tiếp này mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng đâm kim vào chân ở bên trong ha thì lúc này cái đường G của mình nó sẽ ngang bằng với nhau ở hai bên như thế này đây nó sẽ ngang bằng với nhau tạo một đường G như thế này ở phần đỉnh dày thì các mũi móc tiếp theo ta sẽ tiến hành móc vào chân móc ha không móc vào cái chân bên trong nữa mà móc luôn vào chân móc cho mình nè mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha móc tương tự đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời sau đó lên hai mũi xích hàng móc tiếp theo cũng tương tự ha ta cũng móc các mũi kép đơn vào các cái chân móc đầu tiên này nè móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn các chân móc kế tiếp cũng làm tương tự mỗi chân móc sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc cho mình đến cái chân móc mà ta móc ở đây nè là cái chân móc mà thẳng hàng với cái mũi móc mà ta không móc vào bên chân bên trong hả mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi đã móc đến cái chân móc thẳng hàng với cái mũi móc bên dưới là mũi móc mà ta móc vào chân bên trong á đây hai cái chân móc này thì tương tự ha hai chân móc bên phía trên này cũng móc cho mình vào chân ở bên trong luôn nè chân đầu tiên móc một mũi kép đơn vào chân bên trong thì chân thứ hai cũng tương tự một mũi kép đơn vào chân bên trong khi được hai mũi đầu tiên vào cái chân móc bên trong rồi thì cái chân móc của mũi chậm ở hàng phía dưới nè chân móc mũi chậm này các bạn cũng tiến hành chậm lại cho mình thành một chân và cũng đâm kim vào chân bên trong ha chậm lại cái chân móc mũi chậm phía dưới và mũi kép đơn kế bên á đây hai chân móc này ta sẽ tiến hành chậm lại thành một chân và cái cách chậm cũng tương tự ha lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc nè cũng đâm kim vào chân bên trong sau đó kéo qua ba chân móc trên kim ta được mũi chụm đầu tiên hai chân móc kế tiếp cũng tương tự ha chân móc của mũi chậm và chân của mũi kép đơn kế bên này nè cũng chậm lại thành một chân và cũng đâm kim vào chân bên trong ha kéo qua ba chân móc trên kim nè ta được mũi chậm thứ hai thì mũi chậm thứ ba cũng tương tự ha các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình được 7 mũi chậm liên tiếp với nhau và lần này mình sẽ không xen kẽ hai chân chụm lại thành một chân kéo len qua ba chân móc trên kim được mũi chậm thứ ba nè tương tự hai chân kế tiếp thành một mũi được một mũi chậm thứ tư hai chân kế bên chụm lại thành một chân kéo qua ba chân móc trên kim ta được mũi chậm thứ năm tương tự hai chân móc kế tiếp kéo qua ba chân trên kim ta được mũi chậm thứ sáu và tương tự hai chân móc còn lại ha kéo qua ba chân móc trên kim ta được mũi chậm thứ bảy nè khi đã được 7 mũi chậm liên tiếp với nhau thì phần đỉnh dày của mình nó sẽ có cái độ bo lại như thế này ở phía dưới mình sẽ còn một mũi móc một mũi móc móc vào chân bên trong thì các bạn sẽ móc cho mình chân này một mũi kép đơn ha vào chân bên trong nhé các chân móc còn lại thì mình sẽ móc luôn vào chân móc nè chân bên cạnh một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn và sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha mình sẽ móc vào chân móc luôn và không móc vào chân bên trong nữa móc đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích lúc này phần thân dày của mình nó đã có độ cao ba hàng móc như thế này và ta sẽ tạo ra được hai cái đường g ở phía trước đỉnh dày hàng móc tiếp theo mình sẽ sử dụng mũi đơn để móc ha ở với những size lớn thì các bạn có thể sử dụng mũi kép đơn hoặc là mũi nửa kép ở đây mình móc size nhỏ nên mình sẽ sử dụng mũi móc đơn cho cái hàng móc này móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng tương tự ha làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi móc đơn tương tự như vậy nè ở đỉnh dày tính từ cái mũi móc mũi chậm đầu tiên mà ta móc tạo ở cái phần hàng móc thứ ba á đây là mũi chậm đầu tiên mà ta móc nè thì các bạn sẽ dời cho mình kim ra ba chân móc ha đây dời ra từ cái chân móc mũi chậm này dời ra ba mũi nè một nè đây là chân móc thứ nhất nè thứ hai và thứ ba đâm kim vào chân móc thứ tư móc các cái mũi đơn đến cái chân móc thứ tư này ha đây ta sẽ đánh dấu vào chân móc này sau đó móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đến chân móc mà ta đánh dấu sau khi đã móc được đến chân móc mà mình đánh dấu rồi thì cái chân móc thứ ba mà mình chừa ra chân móc thứ ba tính từ cái điểm này qua nè chân móc thứ ba này sẽ móc cho mình một mũi nửa kép thì cái chân móc này nó thẳng hàng với cái chân móc ta không móc mũi ở phía ngoài ha các bạn sẽ móc cho mình vào luôn chân móc một mũi nửa kép nè hai chân móc kế tiếp chân móc thứ hai và thứ nhất sát với cái mũi chậm mà ta móc ở đây nè thì ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân ha và lưu ý cho mình nè cái chân móc đầu tiên và chân móc thứ hai này nó thẳng hàng với hai chân móc mà ta móc vào chân bên trong á thì phía trên này các bạn cũng móc cho mình vào chân bên trong ha chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân lấy lên và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo qua ba chân móc trên kim ta được mũi chụm đầu tiên nè từ đây sẽ móc tương tự cho mình cho đến khi ta được 6 mũi chụm liên tiếp với nhau hai chân kế tiếp chụm lại thành một chân nè cũng đâm kim vào chân bên trong hả lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo qua ba chân móc trên kim ta được mũi chụm thứ hai tiếp tục hai chân kế bên chụm lại thành một chân cũng đâm kim vào chân bên trong kéo qua ba chân móc trên kim ta được mũi chậm thứ ba hai chân bên cạnh cũng tương tự chậm lại thành một chân kéo qua ba chân móc trên kim ta được mũi chậm thứ tư hai chân kế bên tương tự lấy lên và đâm kim lần lượt vào hai chân móc cũng đâm kim vào chân bên trong sau đó kéo qua ba chân móc trên kim ta được mũi chụm thứ năm thì ở đây cái mũi chụm thứ sáu của mình nó sẽ nằm ở cái chân móc mà ta không móc vào cái chân bên trong của cái điểm phía dưới á phần đỉnh dây của mình đã có độ bo lại như thế này rồi nè thì cái mũi chụm cuối cùng này ta sẽ đâm kim vào luôn chân móc ha ta sẽ không móc vào cái chân bên trong nữa kéo qua ba chân trên kim nè như vậy là ở đây mình đã được 6 mũi chậm liên tiếp với nhau và nó sẽ có cái thẳng hàng như thế này ha. Chân bên cạnh sẽ giảm độ cao của mũi móc, móc vào đây một mũi nửa kép. Và các chân còn lại thì mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. sau khi đã móc các mũi đơn cho đến cuối vòng thì tiếp tục móc vào chân móc của mũi đơn đầu tiên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo vào cắt len như vậy là ta vừa hoàn tất được phần thân ở bên dưới nè và ở phần đỉnh dày nó đã có độ bo lại và cũng tạo các cái đường g ở phần đỉnh dày như thế này ha ta sẽ có 3 đường g thì bây giờ mình sẽ móc cái phần cổ dày khi đã hoàn tất được cái form dày như thế này rồi nè thì các bạn sẽ tiến hành dùng cho mình đầu len màu đỏ ha thì mình sẽ hướng dẫn chiếc giày bên phải trước ha các bạn dựa cho mình vào mặt đế chia mặt đế ra làm 3 phần sau đó giống thẳng hàng lên với cái phần thân giày ở đây nè tức là toàn bộ phần thân giày các bạn sẽ chia cho mình làm 3 phần ha ba phần như thế này sau đó ta sẽ chọn một điểm ở cái phần thứ nhất này nè đây một phần từ gót giày lên và đâm kim cho mình vào một chân móc từ đây ta sẽ đưa cho mình cái mũi móc ra phía sau nè đưa cho mình sợi len ra phía sau mũi móc kéo len qua chân móc móc lên hai mũi móc xích di chuyển kim đến cái chân móc kế bên ha chân móc ta móc mũi dời ở đây rồi thì chân kế bên này nè móc vào đây cho mình một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng tương tự móc vào đây một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn lưu ý khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa màu đỏ này vào trong mũi móc nha để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn nè sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở sáu cái mũi chậm của phần đỉnh dày nè thì các bạn sẽ móc cho mình các mũi kép đơn cho đến cái chân móc đầu tiên ha cái chân móc mũi chậm đầu tiên ta sẽ móc các mũi kép đơn cho đến chân móc mũi chậm đầu tiên nè sau đó chân thứ hai và thứ ba mình sẽ chậm lại thành một chân và chân thứ tư thứ năm sẽ chậm lại thành một chân ha tức là ở hàng móc này mình sẽ có hai mũi chậm và ta sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào chân bên trong nha đây cái chân móc mũi chậm thứ hai và thứ ba của cái hàng móc phía dưới á chụm lại thành một chân nè lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo qua ba chân móc trên kim ta được mũi chậm đầu tiên tiếp tục chân móc mũi chậm thứ tư và thứ năm cũng làm tương tự ha chậm lại thành một chân kéo qua ba chân móc trên kim sau đó chân móc mũi chậm thứ sáu ta sẽ móc một mũi kép đơn như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được hai mũi chụm liên tiếp với nhau ha vào chân móc thứ hai thứ ba và thứ tư thứ năm nè thì các chân móc kế tiếp bên này mỗi chân ta sẽ làm tương tự móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cái chân móc sát bên chân móc mà ta bắt đầu móc ha mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì cái chân móc cuối cùng mà ta móc sẽ là chân móc sát bên chân móc ta móc mũi dời để bắt đầu móc hàng móc này ha thì từ đây các bạn sẽ móc cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể quàng qua cái điểm đối diện bên này ở đây mình sẽ móc lên 20 mũi móc xích ha 1 2 3 4 5 sau khi được 20 mũi móc xích để tạo cái độ dài cho sợi dây thì móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 20 một mũi móc đơn. Chân 19 cũng tương tự móc vào đó một mũi móc đơn. Chân thứ 18 cũng móc một mũi móc đơn. Hàng móc đầu tiên này các bạn sẽ sử dụng mũi móc đơn để móc cho mình ha móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến khi ta được 20 mũi móc đơn đến cái mũi móc xích đầu tiên á lúc này cái sợi dây mình quàng qua nó sẽ nằm ở phía bên đối diện nè mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc được hết 20 mũi móc xích này rồi thì các chân móc kế tiếp ở bên phần thân này nè mỗi chân cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha chân kế bên cũng một mũi móc đơn nè thì lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ ngược vào trong ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi móc hàng mũi móc đơn đến cuối hàng thì lúc này cái phần thân của mình nó đã có cái độ cao như thế này rồi nè ta sẽ có một hàng mũi móc đơn thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo này mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc ha móc vào chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn nè chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn tương tự cho chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại ha móc cho mình cho đến hết cái đầu dây này luôn nè cái đầu dây mà mình dùng để cài nút á móc các cái mũi kép đơn cho đến chân móc cuối cùng này thì lúc này các cái mũi kép đơn của mình nó sẽ có cái khoảng cách rộng như thế này ha ta có thể dùng cái khoảng cách này để mình cài nút vào bên hông nè làm tương tự cho đến cuối hàng nha cho đến đầu dây này mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn sẽ để ý cho mình hàng móc phía dưới của phần dây quai ta có một mũi móc đơn rồi nè một hàng mũi móc đơn rồi thì hàng móc phía trên này mình sẽ tiến hành móc thêm một hàng mũi móc đơn nữa móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ta sẽ móc thêm một hàng mũi móc đơn nữa cho cái phần dây quai của mình nó được cân đối ha và cái khoảng trống giữa các cái mũi kép đơn phía dưới này ta sẽ sử dụng để dùng cài nút nè cài nút vào các cái khoảng trống như thế này hàng móc này sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha móc tương tự cho đến cuối vòng mỗi chân ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì phần dây quai của mình nó sẽ cân đối như thế này ta sẽ có các cái khoảng trống giữa các cái mũi kép đơn để cài nút thì từ đây móc lên cho mình một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là mình vừa hoàn tất được chiếc giày ở bên phải nè ta sẽ có cái phần cài nút cài từ bên trái qua bên phải bây giờ mình sẽ viền lại cái phần dây này ha đây khi quàng cái sợi dây quai lại ta sẽ có được một cái chiếc giày ở bên phải để cài nút ở bên phải như thế này thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần viền màu trắng cho cái phần cổ giày của mình ha ở cái phần viền này các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng mà ta móc ở cái phần dây quai nè các bạn cũng có thể viền lại bên hông này cũng được hoặc ta có thể viền lại ở phần trên thôi ha có thể đâm kim vào cái chân móc đầu tiên và viền lại nè ở đây mình sẽ viền lại luôn cái phần bên hông này thì đâm kim cho mình vào cái chân móc mà ta bắt đầu móc cái phần dây quai á cái chân móc xích hai mũi này nè đâm kim vào cái chân móc này luôn sau đó đưa sợi len màu trắng ra phía sau mũi móc kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích và di chuyển kim đến cái chân móc của cái mũi kép đơn đầu tiên ở cái hàng móc phía dưới này nè đây móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân ha móc đơn thứ nhất nè tiếp tục một mũi móc đơn nữa khi móc cũng giấu sợi len màu trắng vào trong mũi móc nha thì để ý cho mình ở cái phần cổ dài này mình có các cái hàng móc mũi đơn xen kẽ với khép đơn thì ta sẽ viền xen kẽ nè hai mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên thì một mũi móc đơn vào chân kế tiếp đây ta sẽ có 3 mũi móc đơn cho hai hàng móc như thế này thì tương tự ha cái chân móc của mũi kép đơn ở phía trên móc hai mũi móc đơn thì chân móc cuối cùng là cái chân móc ta kết thúc cái phần cổ dày á đâm kim vào đó và móc cho mình một mũi móc đơn sau đó mình sẽ tạo thêm cái góc vuông tức là chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba khi đã được 3 mũi móc đơn như thế này để tạo cái góc vuông cho cái phần cổ dày thì các chân móc còn lại bên này nè. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại. Ở cái đầu dây mà ta dùng để cài nút nè, thì hai cái góc vuông này cũng tương tự ha mỗi cái góc các bạn sẽ móc cho mình ba mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau đó móc tương tự cho đến chân móc cuối cùng ở đây ta sẽ viền lại toàn bộ bằng một hàng móc mũi đơn nha khi đã viền lại được toàn bộ cái phần dây quai rồi nè và ở hai đầu của dây quai này hai cái góc vuông này cũng móc 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc nè đây ta sẽ có các cái góc vuông tương tự như thế này ha thì để kết thúc cái phần viền này nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc sát bên là cái chân móc cuối cùng mà ta gây nên cái phần dây quai á là cái chân móc của cái mũi kép đơn này nè móc vào đây một mũi dời sau đó lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc thì lúc này mình sẽ hoàn tất được một chiếc giày ở bên phải cài nút qua bên phải như thế này ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc chiếc giày bên trái chiếc giày còn lại nha thì đối với chiếc giày bên trái các bạn cũng móc cho mình một cái phần thân như thế này ha ta cắt len hoàn tất rồi nè hàng móc của mình sẽ lên được 4 hàng móc đối với chiếc giày bên phải ta cân 1 phần 3 từ mặt đế ra nè từ mặt đế ra ta sẽ lấy một phần và chọn cái điểm bên này thì chiếc giày bên trái các bạn sẽ làm ngược lại cho mình ha tức là ta cũng lấy 1 phần 3 từ dưới gót giày đi lên nè đây từ dưới gót giày đi lên sau đó chọn cho mình một điểm ở đây tương tự đưa sợi len màu đỏ ra phía sau mũi móc kéo len qua chân móc móc lên hai mũi móc xích một hai di chuyển kim qua chân kế bên và móc một mũi kép đơn vào chân móc này khi móc mình cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè sau đó chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng tương tự ha móc một mũi kép đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại nè ta sẽ móc các cái mũi kép đơn cho đến cái phần đỉnh dài ta có 6 mũi móc mũi chụm này nè thì móc cho đến chân móc thứ nhất sau đó chân thứ hai và thứ ba chụm lại thành một chân và chân thứ tư thứ năm chụm lại thành một chân ha thì cái hàng móc đầu tiên này nó cũng tương tự giống như cái hàng móc đầu tiên của chiếc giày bên phải á mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và ta cũng chụm lại để có hai mũi chụm ở phần đỉnh dây sau khi đã tạo được hàng móc đầu tiên cho phần cổ dày rồi nè thì móc lên cho mình một mũi móc xích kéo vào cắt len khác với chiếc giày bên phải ha ta móc trực tiếp thì ở đây các bạn sẽ tiến hành cắt len nè để tạo được một đầu dây còn lại luồn qua bên trái để cài nút ở bên trái nè thì các bạn sẽ đâm kim cho mình ở cái đầu còn lại là cái đầu mà ta bắt đầu móc cũng đưa cho mình sợi len ra phía sau nè đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn mà ta móc đầu tiên ở cái vòng móc phía dưới á ta sẽ móc theo chiều này ha đâm kim vào chân móc đầu tiên nè chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này đâm kim vào đây sau đó kéo lên qua chân móc từ đây cũng móc lên cho mình một dây móc xích dài 20 mũi móc bằng với số mũi móc của phần dây quai ở chiếc bên phải ha 1 2 3 4 5 khi được 20 mũi móc xích tiếp tục lên một mũi và móc vào chân thứ 20 một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại ha ta sẽ móc một hàng móc mũi đơn tương tự như vậy nè thì lúc này cái phần dây quai của mình nó sẽ luồn qua bên trái và cài nút ở bên trái ha móc tương tự các cái mũi móc đơn cho đến các cái chân móc cuối cùng này nè khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha và móc các cái mũi móc đơn cho đến cái chân móc cuối cùng này tiếp tục lên một hàng móc kép đơn và hàng móc mũi đơn nữa thì lúc này cái phần dây quai của mình nó sẽ có cái rộ rộng tương tự giống như cái phần dây quai ở chiếc dây bên phải và các bạn lưu ý cho mình nè hàng móc mũi đơn đầu tiên và hàng móc cuối cùng của cái chiếc giày ở bên trái á là cái hàng móc mũi đơn này mặt phải của hàng móc mũi đơn nó sẽ nằm ở phía ngoài còn đối với chiếc bên phải thì nó sẽ ngược lại ha móc cho mình một hàng móc mũi đơn nè sau đó quay ngược đầu móc móc một hàng kép đơn và móc một hàng mũi đơn tiếp tục ha móc đến đây thì cũng móc các cái mũi đơn qua cái phần thân bên này móc một vòng như thế này sau đó quay ngược đầu móc và làm tương tự cho mình nha sau đó sẽ viền lại cái phần viền này luôn ha Sau khi đã lên được ba hàng móc cho cái phần cổ dài của chiếc giày bên trái bằng với chiếc giày bên phải thì cái phần viền này nó cũng ngược lại nè. Các bạn sẽ tiến hành viền cho mình phần dây quai trước, sau đó mới bắt đầu viền ở cái phần thân bên trong này. Khi viền được hoàn tất phần dây quai rồi thì tiến hành may cho mình hai hạt nút ở hai bên để mình cài điều chỉnh cho phần dây quai và phân biệt được chiếc trái phải ha. Đây chiếc giày bên trái của mình sẽ viền lại từ cái điểm này trước nè viền cái phần dây quai này trước sau đó cũng tạo góc vuông ở phần dây này và viền lại ở các cái phần còn lại ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu dây bốt cổ cao cho bé như thế này chúc các bạn thành công